Welcome chú ốc ngố channel Quá quá quá <laughs> Sau những lần sang chắn tâm lý Thì ốc đã trở lại với mọi người Dạo này ở ngoài cuộc sống ốc có rất là nhiều chuyện xảy ra Nên là bị sang chắn tâm lý cực khủng Không thể nào làm clip được cho mọi người xem Và thôi hôm nay mọi người thấy không cái tên á là tập đặc biệt thì chắc chắn nó sẽ đặc biệt hơn mọi ngày nó sẽ có những cái hình ảnh mà trong tem của ốc đó chính là hình niên edip nó cũng là kim luôn cả dẻ, cũng là kim luôn em ruột của ốc đó vẽ theo những hình ảnh mô tả nó chi tiết hơn một tí cho mọi người xem và có lẽ video này hơi ngắn vì tác giả ghi ngắn thì mình làm được tới đó là hết mức có thể của mình rồi nên mọi người đừng tiếc chi một like một share cho kênh của ông nha bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái nội dung chính thôi tàu điện ngầm á có lẽ là một thứ di chuyển khá là quen thuộc với các nước phát triển rồi cũng khá quen thuộc với những bạn Việt Nam hay tìm hiểu văn hóa nước Nhật Bản qua những cái thước phim đúng không <laughs> tôi biết nghe mà tàu điện ngầm rồi lên trong đầu mấy ông nghĩ gì Nhân vật hôm nay của chúng ta có tên là là Chen Eater, dịch nôm na ra tiếng Việt là con tàu ham ăn. Mình dịch gì đây nha, chứ thật sự nhiều khi mình cũng không biết đâu. Con tàu này cũng đến từ tác giả Trevor Harrison và cái bài viết hay là được viết bởi Leo Vincible Sinh vật này á, có hình dạng là một con tàu làm từ xương và thịt chứ không phải như những con tàu bình thường. Nhìn sơ ở ngoài chúng ta thấy nó hoàn toàn là một màu đỏ. Có lẽ đó là thịt đó mọi người, hoặc là nó là bộ tộc da đỏ. Hai bên thân của con tàu có những con mắt màu vàng và kích cỡ to nhỏ nó khác nhau và làm một cái điểm nhấn kinh dị của nó. Những cái đôi mắt này nó trải dài hoàn toàn trên 14 mét cơ thể của nó. Nó có một phần đầu khá là đáng sợ. Những chiếc răng sắc nhọn vàng khè, đúng kiểu như là không biết vệ sinh miệng là cái gì á. Cái miệng nó thì luôn luôn mở rộng, kiểu như là muốn mờ lem mờ lem tất cả mọi người. Điều kỳ lạ hơn, khi nhìn thẳng vào cái miệng đó, chúng ta thấy một cái thứ gì đó gần giống với một con người ngồi chính giữa cái miệng luôn mà nó thì cũng là một phần của con tàu thôi có lẽ đó là tượng trưng cho người lái tàu loài sinh vật này thì vẫn chưa biết thức ăn chính thức của nó là cái gì nhưng mà dựa vào khả năng đặc biệt của nó thì ốc dám giơ tay khẳng định là khẩu phần ăn chính là con người rồi khả năng của nó là đến một cái chạm dừng chân của tàu điện nó sẽ biến thành những con tàu bình thường nhưng mà trong khi quá trình nó biến á những con mắt nó sẽ đổi màu và những cái con mắt đó sẽ thành phần cửa sổ và phần đèn khi đến chạm nó sẽ dừng lại đón người nó như bao con tàu khác thôi chẳng có ờ, kiểu mà tiếng của tiếp tân gọi rồi thông báo chạm đến rồi dừng mấy phút rồi đi mấy phút đó thì để đánh lừa người khác khi mà con người lên tàu rồi á ra khỏi chạm nó sẽ trở thành con sinh vật như cũ bắt đầu nó tiết ra axit để tiêu hóa những con người ở trong đó và video nó cũng chỉ ngắn vậy thôi mọi người nhớ để lại một like một subscribe nếu anh em thích những cái video có nhiều hình mô tả như vậy nếu anh em mà càng giúp video càng nhiều view thì những video sau càng nhiều hình mô tả cho nên anh em hãy mạnh tay bấm share share share nha tạm biệt mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ